vậy là yêu trẻ con lắm đúng không muốn mấy đứa con nè em muốn nhiều đứa con lắm nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn hai đứa muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho nên bây giờ thí dụ như em sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa em đẻ ờ, chừng nào còn khả năng thôi bạn muốn đẻ mấy đứa à, đối với em là hai đứa là đủ à, bên kia ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn không không sao đâu có gì giờ em ờ, em tư vấn thêm tư vấn hả dạ. nuôi mà vợ chưa nổi thì mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu xin mời bạn thường thì à, cũng có rất nhiều bạn gái đến với chương trình với tảo dài Việt Nam nhưng mà hôm nay là đầu tiên tảo dài màu trắng màu trắng rất là tinh khôi à, bạn tên là gì dạ em tên Thu Hiền ạ Hiền năm nay bao nhiêu tuổi dạ em 29 tuổi 29 và dạ, hiện hiện đang làm gì Dạ em làm giáo viên ở tỉnh Long An ạ à. à, Giáo viên dạy về môn gì em? Ừ, em dạy tiểu học cho nên dạy hết tất cả à, các môn học dạy hết tất cả các môn ha Rồi Hiền rất là Hiền đang dạy học ở Long An 29 tuổi Cũng lớn rồi đây chàng trai của chúng ta Chào bạn à, Bình tĩnh, bình tĩnh Bên kia là bạn Hiền Giáo viên 29 tuổi Còn bạn? Dạ em ta là Nguyễn Văn Úc, năm nay em 30 tuổi Dạ em làm nhân viên văn phòng cho công ty uh, trung tâm nghiên cứu sinh học Biosin Ở đâu? Dạ ở Hóc Môn Mà bạn 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu hả? Dạ tại uh, tiền chưa đủ để rước người về nhà Bao nhiêu thì mới đủ rước ờ, bạn về nhà? Thì cảm thấy mà mình rước người ta về mà mình thấy mình lo đủ cho người ta đủ no đủ mặt là được rồi tức là giờ chưa đủ để lo cho ta ăn no được chưa đủ mặt luôn Ủa, bạn bạn làm lâu lắm mà chưa có đủ tiền hả dạ thì cũng uh, nói chung là đủ sống đủ sống thôi dạ. bạn sống uh, đang sống một mình hay sống với gia đình dạ sống một mình một mình dạ. tức là có nhà riêng rồi dạ chưa ở nhà trọ à tức là bây giờ muốn có nhà mới rước nàng về dinh đúng không ngày hôm nay đủ chưa mà dám ngồi đây <laughs> à, cũng tạm nói chung tạm hay là gần đủ rồi gần đủ hả đủ. có gửi ngân hàng rồi đúng không <laughs> à vậy à, được rồi à, hiền ơi thật sự bây giờ em trong lòng em đã muốn lấy chồng chưa dạ có bà dạ, cảm dạ. thấy mình trễ chưa hay cũng trễ trễ rồi cũng trễ trễ rồi ha <laughs> dạ thì mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút ha bây giờ bạn trai bên kia là người ta cũng thật tình là chưa có nhà công việc thì cũng tương đối ổn định sắp sắp đủ rồi nhưng mà chưa đủ sắp sắp thôi bây giờ em nhắm em có cho động lực để người ta đủ luôn được hay không giờ em yêu cầu như thế nào về người bạn trai của mình muốn bạn trai em ờ, cao khoảng mét sáu trở lên tính tình thì không ờ, nóng ừ, không để tóc dài không để tóc dài bên đây tóc dài thọn luôn rồi đi luôn bạn ấy chơi thể thao với biết nấu ăn tại em nấu ăn cũng hơi tệ bên đây thể thao giỏi luôn tập tạ nè đúng đã lắm biết nấu ăn không biết nấu ăn bạn dạ cái đó thì ờ, rất là giỏi luôn rất giỏi luôn đúng không dạ. rồi ở ở mình mà phải nấu ăn chứ nhưng mà người ta nấu thôi em cũng phải rửa dọn nha dạ người ta nấu em ăn người ta nấu em ăn đó là nhu cầu của bà bên kia còn điều kiện của bạn là người bạn gái như thế nào à, nói chung người bạn gái của em là phải cao ờ, khoảng mét năm năm trở lên là được rồi rồi à, không mập quá không ờ, không nhuộm tóc nha không, không. nhuộm tóc Ủa lý do tại sao không thích nhuộm tóc? Ta nhuộm quyền không, của ta nếu chứ nhuộm, ờ, nếu là nhuộm màu tối tối thì được Mà nếu mà nhuộm màu rồi xong luôn thì bên đây vàng ờ, khè Những hai like được không hai ba like được không dạ không không luôn hả thấy chưa chị các tường nhiều hai ba like đó ai <laughs> sao lý do em không thích kỳ vậy Tại... nhuộm tốt vô nhuộm like đẹp chứ có gì đâu phụ nữ mà đó mà có nhuộm tóc hay là xăm người thấy nó làm sao sao á sao gì đâu người Chết hiện tại mà ủa em, em xăm hình này bao lâu rồi em dạ hai năm chị hai năm rồi hả dạ Ủa, tại sao xăm rồi, rồi. tại em thấy nó đẹp ờ tại thấy đẹp nên xăm tiêu Thôi rồi thôi chết rồi Không thích xăm mình coi xăm Rồi bình thường mà em có sở thích gì? Dạ em thích ờ, đọc sách, thích đi du lịch, đọc truyện Đọc sách đi, đọc truyện gì? Dạ đọc truyện tranh á Đọc truyện thiếu nhi phải không? Dạ. Để dạy cho để kể chuyện cho mấy em nhỏ nghe chứ gì Dạ Vậy là yêu trẻ con lắm đúng không? Muốn mấy đứa con nè Em muốn nhiều đứa con lắm Nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn hai đứa cũng nhiều lắm mà nhà nước cho đâu bây giờ thí dụ như em muốn sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa em đẻ ờ, chừng nào còn khả năng thôi trời ơi giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó mà bây giờ bây giờ ta lỡ ta xăm lên cái tay ta rồi bây giờ làm sao đây à nhưng mà vết xăm nhỏ hơn bự chị nó to rồi đổ mồ hôi rồi bên đây đổ mồ hôi một cái bên con bò cạp trời ơi trời bạn muốn đẻ mấy đứa à, đối với em là hai đứa là đủ ờ, rồi à, bên kia ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn không không sao đâu có gì giờ em ờ, em tư vấn thêm tư vấn hả dạ. nuôi mà vợ chưa nổi nó mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi trời ơi trời nghe nói dân ờ, bên long an đúng không dạ long an hát cải lương được rồi nha đi hát cải lương em dạ em hát karaoke không chị Chứ hát karaoke hả nhưng mà dạ. hát cải lương được không cải lương em hát được hát được làm câu nghe coi cái coi nhưng em không có thuộc làm sao em hát được làm câu thôi cho em một phút chuẩn bị bên đây hát trước bên đây dân thành phố hát nè không anh là cái Hả? gốc của em cũng bến tre nếu mà đi qua long an thì gần ồ à, dạ. bến tre à, rồi bến tre cũng biết hát cải lương luôn vô cầu dòng khổ nghe cái coi hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mây tình yêu quê hương không bến không bờ nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ miền hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em mất mát đau thương càng cao giọng hát thôi thôi cay đắng mặn nồng càng thơm ngát tình ta hát cà lưu tôi khoái à nguyễn có hát cà lưu tôi khoái à trời ơi sao em một mình thua hả thôi em chịu đếm vế anh hát hay quá chừng rồi. bên đây thua bên đây người ta chơi từ sâm bồ cạp sao hát giọng cổ được không mệt ghê rồi bây giờ để coi để coi cô bên kia coi sao mà xăm một cặp tôi coi cái cái, cái xăm cái cỡ nào trời đất ơi sao mày xăm cái hình bự như vậy xăm bự cho người ta biết mình có xăm anh à vậy hả dạ chết rồi ở bên ở bên đây là một chàng trai rất thư sinh khoảng 45 kg thôi đừng có để hết khả năng nha dạ để không nổi đâu để hết khả năng không lớp luôn á rồi được được coi vậy với xăm xăm với dễ thương lắm hay xăm da. đạp ngay cái ngay ngay cái cái tán này nè chào em hát giọng cổ hay quá hen bến tre có trồng dừa không em dạ có chị vậy hả ai đứng như bông dừa tóc dài bay trong gió thôi được rồi đủ rồi mệt được được được em có điều giờ chị không biết giải quyết cái hình xăm em sao thôi giờ cho hai bên gặp mặt đi nha kéo màn lên chuẩn bị rửa hình xăm cho ta coi đi cảm ơn anh ạ à. hai phút bắt đầu anh ở bến tre em nghe nói con gái bến tre xinh dễ thương lắm mà nhưng mà anh trai xấu quá à <laughs> anh muốn hỏi gì hỏi em đi ủa em dạy tiểu học hả dạ em dạy tiểu học rồi nếu mà nếu mà nửa về bánh tre em có về không ừ, anh chuyển cho em xuống dưới dạy được thì em về <laughs> không cái chuyện đó thì ờ, nếu mà được thì chắc ok nhà anh ba mẹ làm gì ba mẹ làm vườn trồng uh, trái cây á vậy em về đó em có làm vườn không ta không vậy với em chỉ đi dạy thôi <laughs> vậy thì em chấp nhận được trời ơi <laughs> còn gì nữa không nhanh còn có 30 giây thôi nhanh lên các bạn ừ, anh hỏi gì hỏi lẹ lên đi hỏi <laughs> lẹ lên đi hỏi hỏi đẻ gì để dữ vậy à, <laughs> nếu mà đẻ thì mình có hai đứa thì chắc nuôi đủ rồi dạ ừ, nhà nước chỉ cho phép em được hai đứa thôi ạ à. à, ừ, như vậy dễ chăm sóc hơn dạ tại em nói vậy thôi chứ muốn xin nhiều cũng đâu có được <laughs> hết giờ chưa anh vậy hết giờ chưa anh <laughs> hết giờ chưa anh cho nữa đó thêm nữa cặp này dễ thương quá nhìn nữa đi hai người nói chuyện nữa đi <laughs> cái cái đó để tụi em tâm sự sao anh ơi rồi hết giờ chưa cặp nào dễ thương cặp này thôi mình để hai đứa thôi nhé Muốn được đâu được anh nhà nước bắt có hai đứa thôi Và bây giờ là ba tiếng đếm để các bạn nhấn nút hẹn hò với nhau một hai Dạ ba hết thời gian bây giờ chỉ có trường tập thôi chứ một cô gái hết sức là xinh xắn nhiều vàng ha một cái nụ cười rất là tươi à, rất là duyên dáng được em thấy à. cặp đôi này là em thấy em hài lòng bạn thấy sao bạn thấy sao dạ thấy à. cũng được cũng ờ, vừa cái mẫu người của em chọn thấy hạnh phúc chưa gật gật gật nắm tay cái đi Rồi cái đó để hôm sau anh Thôi không ra đi Thì cái ngay cặp thì đã Đâu có cặp thì dễ thương lắm nha Mẹ anh em không không duyên Rồi, rồi chúc mừng các bạn Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Chào em, em tên gì? Dạ, em tên là Quyên ạ, à. năm nay em 29 tuổi Quyên 29 tuổi, làm nghề gì? Dạ, em làm kế toán ạ à. Kế toán, rồi xin mời chàng trai chúng ta Chào Chào anh Anh tên là gì? Tôi tên là Trương Hải Thi, năm nay tôi 34 tuổi 34 tuổi, làm gì? Tôi làm cái nghề à, cán bộ đoàn Tôi nghĩ rằng cán bộ đoàn là một người hết sức là năng động Giao tiếp rất là tốt Nhưng tại sao đến bây giờ anh vẫn đến với chương trình bạn muốn hẹn hò chính vì à, năng động <laughs> chính vì à, giao tiếp tốt do đó là hơi khó để chọn à. tiêu chuẩn của mình thế nào mà mà khó đến mức như vậy do cái độ tuổi của mình nó cũng không còn nhỏ nữa chính vì vậy cái đối tượng của mình thì cũng phải có một cái độ tuổi tương đối một chút xíu hồi đó giờ có yêu ai trong lúc sinh hoạt đoàn chưa cũng đã có rồi nhưng mà do là công việc của mình nó nó nó đi nhiều quá thời gian cũng không cố định do đó dẫn đến cũng không được tồn tại lâu dài Trước đây em đã có mối tình nào chưa? Dạ có à, cách đây một năm vậy Vậy thì em đến với chương trình em mong muốn ờ, cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Nói chung nhìn được là được rồi Nhưng mà nếu được thì ờ, em có ý định là tiến tới hôn nhân luôn chưa hay là vẫn còn để tìm hiểu? Cái đó cũng phải tùy vào duyên phận nữa chị Em có ngại là tuổi mình nó lớn không? Có chứ, con gái thì người ta nói qua 30 là già rồi vậy mà còn chưa chịu lấy mà còn chờ đợi tìm hiểu bao lâu nữa mới được có duyên thì sẽ đến thôi là dạ. 29 rồi có duyên chắc 49 à chị nghĩ cái duyên là một chuyện nhưng mà đôi lúc mình phải bẻ cái duyên của mình nữa bây giờ mình ngồi trong nhà hoài à mình kêu chờ duyên nào cờ tới tay tôi tôi mới phất thì cũng phải bước ra đường thì cờ nó mới tới tay mình mới chụp được chẳng lẽ ngồi trong nhà cái cờ đâm mấy nhà xuống vô ta đúng không em phải giành giật phải chụp giật em phải ra phải dòm nó bây giờ à. mình dạ. đâu còn thời gian nhiều nữa ngồi đó mà chờ em đúng không dạ. rồi vậy em yêu cầu gì ở người bạn trai của mình đừng có tính giống đàn bà quá cái gì đàn bà là tính cho em ủa sao biết tính đàn bà em giống như là chi ly cắt rắc quá ở bên đây uh, nghe rõ chưa có gì không cái đó là không có rồi <laughs> bây giờ thế này nè mình để tỏ rõ cho mình của bản lĩnh đàn ông bạn làm đoàn đúng không bây giờ nè đó khán giả rất là nhiều bạn có thể cho một cái trò chơi nào đó giống như là bạn làm không khí đoàn Bán trò bán trò à, xin mời à, các bạn cùng đứng lên tham gia với tôi một trò chơi đúng rồi đó nào xin mời các bạn hãy giơ hai tay của mình lên à, ví dụ như tôi nói các bạn là vỗ tay một cái thì các bạn hãy vỗ tay một cái được không ạ à? rồi xin mời các bạn vỗ tay một cái à, chưa có điều lắm vỗ tay một cái vỗ tay hai cái vỗ tay ba cái được ạ à. bây giờ tôi nói rằng vỗ tay một cái nhưng các bạn hãy nhìn vào cái tay của tôi nếu như tôi vỗ tay thì các bạn hãy vỗ tay à, tôi mà không vỗ tay mà các bạn vỗ tay là các bạn phạm quy trò chơi này xin mời các bạn giơ tay lên vỗ tay một cái vỗ tay hai cái vỗ tay một cái tôi đâu có vỗ tay đâu đúng không ạ ấy cán bộ đoàn phải năng động như vậy được được à, được, được không? điểm rồi đó được điểm rồi đó nhưng mà tiêu chuẩn của cán bộ đoàn là gì nè tôi không ờ, cần phải có một ờ, bạn gái là quá đẹp không cần ờ, bạn gái học cao và cũng không cần bạn gái là phải đảm đang trong gia đình nhưng mà bạn muốn vợ chưa à, nếu không muốn thì sao không đến đây bạn nghĩ rằng người bạn gái của bạn sẽ là cao bao nhiêu chiều ngang chiều dài chiều dọc gì đó như thế nào bản thân tôi thì cũng được không không có cao lắm nhưng mà do đó là bạn gái tôi thì cũng đừng cao hơn tôi cao quá thì sao cao quá thì thôi xin phép <laughs> tôi là tôi phản bác ý kiến của bạn đó, đó là nhiêu kệ ta đó là ý kiến của anh <laughs> còn ý kiến của em là em không muốn cao hơn em ví dụ như bây giờ bạn yêu quyết liệt người đó luôn bạn hợp với tất cả mọi thứ nhưng chỉ có họ không hợp chiều cao bạn không lấy à trời ơi nhưng mà nó đầu tiên vô mà ta đánh lùn hơn người ta đã cao hơn người ta không có yêu rồi làm sao mà yêu nhiều được anh linh hỏi kỳ quá vậy là em cảm giác sao Thấy... hơi bị khớp hơi bị khớp đừng lo có chị hậu thuẫn phía sau em rồi vậy về em muốn gì ở người bạn trai mình không có gia trưởng bên đó không có gia trưởng bên đó chỉ có nói nhiều thôi không không lùn hơn em chị nghĩ là bên đó cũng bằng em chứ không lùng hơn đâu chị bắt hình nền hay lắm em yên tâm đi chưa bao giờ trật em tiếp đi phải có thiếu hài hước một chút quá hài luôn nãy giờ thấy dưới đây cười rần rần nổi bà làm bộ đoàn là phải hài rồi. rồi có công việc làm ổn định ủa ngoài cái làm ờ, sinh hoạt đoàn còn làm việc gì nữa không em em hiện nay thì cũng là giáo viên ờ, đang dạy đại học giáo viên thì khó lắm đó chị sao vậy tại vì em thấy thường mấy thầy cô giáo viên của em cũng khó nhưng mà anh này anh sinh hoạt đoàn anh cũng cởi mở lắm ảnh ờ, không có khó đâu ảnh em... cần cao thấp hơn ảnh thôi tại vì ảnh nói vậy thôi nhưng mà khi vô chuyện thì miễn em đứng cao hơn ảnh là được rồi bây giờ chị hỏi nàng anh chín tuổi rồi kia mà ba bốn tuổi rồi nếu mà phải cái duyên rồi đó thì bây giờ lấy về có đẻ được liền không trời em cũng muốn nhưng mà còn phải bên người kia phải hợp thời địa lý và nhấn hòa rồi tùm lum á ủa đẻ chứ gì tới địa lý <laughs> đó là thiên thời địa lợi nhân hòa mà người ta rung quá thì ta nói địa lý bây giờ em không thích cái gì ở người bạn trai của mình em cũng không thích người khó tính bên đây không có khó bên đây khó chịu thôi nãy giờ chị nghe thấy có vẻ cũng dễ chịu trẻ trung sôi động lắm làm những gì phụ ngon đây lát lát lát thì chị sẽ dòm mặt giùm cho em nhưng mà rồi em có yêu cầu gì về à, ngoại hình nữa không giống như em đi cũng được đừng giống ốm quá đừng mập quá mà cũng đừng bụng không ốm à không ốm nè nè đừng có bụng phệ nha không có bụng phệ thiệt không đây bụng bự <laughs> tức quá coi cô này coi sao không thích yêu bụng bự hả bụng bự người ta cái, cái trái tim ta tốt cái tâm hồn ta tốt cái tâm bụng có bự không không lý do thì sao không thích đàn ông bụng bự tại đàn ông bụng bự là nhậu nhiều mới bụng nó mới bự chưa chắc có người không có nhậu thấy... bụng nhưng bự tại em thấy vậy á anh không lẽ em đánh giá qua cái bụng à nói chung là em quan điểm em không thích người đàn ông bụng bự phải không dạ bên đây không có bụng không có bụng càng quá tôi coi chiều cao bao nhiêu nha Căng quá Chết rồi Vừa bự vừa phệ À đứng đứng lên em coi chị chiều cao coi Để em ngắm coi bên kia có cao hơn không Được được được không đến nổi một lát kéo màn lên hít cái bụng vô một chút nha nhớ nha trong vòng hai phút không cần hít bụng có bụng sao để vậy tôi bụng bà kia cũng bự vậy <laughs> hai người bụng bự quê bực mình bà kia thôi bây giờ để cho tao kéo màn lên tao coi đo chiều cao rồi tao coi bụng bự bụng nhỏ nè rồi kéo, kéo lên. lên bây giờ á tao nói với anh nghe nè nhiều cô gái bây giờ rất là cao không lẽ cao tao không chọn được chồng hả đừng thôi đưa cái bụng cao qua đi từ từ tức cái vụ mà cô gái cao mình không được bên kia tức cái vụ bụng bự bây giờ bụng bự với chiều cao gặp nhau thế nào đánh vô cậu thấy hóp không bình thường hóp không hề hóp đừng hóp có sao mà để vậy bụng bự nó bụng bự xin lỗi bên kia có khi nào bụng không bự không thế nào cũng có bụng bự à không nãy giờ em nghe anh à, nói em thấy anh có khó và có gia trưởng không thấy anh cũng vui vẻ nói chung không khó không khó hả ừ. em à, có thích bạn trai là cán bộ đoàn không em không có lựa chọn cái nghề nghiệp của người ta được nói chung nghề nào cũng được hết lựa cái bụng thôi à. Ờ. 29 <laughs> tuổi mà chưa có bạn trai <laughs> Có chứ anh Nhưng à. mà chưa tới duyên thôi Dạ <laughs> Buồn không? Ừ, thì yêu đi là biết Yêu đi là biết Chắc anh nói nhiều quá phải không? Sao em cười không? Rồi hết giờ Khoái mà sao cười hoài vậy Chứ... <laughs> Hả? Thấy chưa khoái rồi là chiều cao không quan trọng Không biết bên kia sao thôi rồi Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định Để tay vào trong nút đỏ Mời hai bạn Nha tôi đếm tới 3 là phải nhấn Còn không nhấn thì xem như không đồng ý hẹn hò một hai ba trái tim đã đỏ hồng rồi các bạn tôi bực mình cô này lắm à <laughs> lý do là sao mà bấm nút chọn thì thấy ảnh cũng như tính thấy không quan trọng là có duyên hay không thôi chứ đừng có quan tâm tới cái bụng mà bây giờ mình... sao này đứng lên nè mình... bên đây cao hơn nè bên đây bụng bự nè sao vẫn à, chọn à, nhau cao hơn khúc rồi nha đó đứng sát cho coi đó rồi sao đây cao hơn khúc à nhấn nút lại không hả rồi sao bình thường anh bởi vì em biết là các bạn nữ mà khi ra đường chắc chắn là cũng phải chọn cho mình một cái ờ, đứa nó hơi tiêu đó một chút xíu mai mốt hai người quen có bắt tao bỏ guốc không dạ không sao đâu anh không, sao đúng không giờ thấy ổn rồi tới lúc mà yêu rồi xin lỗi cao tới kia bụng, bụng, nhìn bụng nữa. thấy cũng bự mà không bụng này cũng không bự lắm à xin mời chàng trai của ta xuất hiện hello gì vậy ngại quá anh ơi anh có căng thẳng không dạ không bình thường anh thấy hơi run nha. dạ không em bình thường Hả? anh tên gì dạ em tên nguyễn hiếu nghĩa bao nhiêu tuổi anh dạ em ba hai giọng Đã... nói sao nghe già quá vậy xin lỗi đây chợ măng à bơm gì thôi làm gì kỹ sư xây dựng anh dòng thổ à dòng này hát hay lắm mà rất là trọng rồi và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu rất là duyên dáng rất là sành điệu luôn em uh, bao nhiêu tuổi chị à, đoán thử em bao nhiêu tuổi trời ơi sao mày cầm luôn vậy chị đoán thử em bao nhiêu tuổi 25 tuổi dạ không hơn 27 tuổi hết giá <laughs> hơn nữa rồi chét ở giá quá để lát lên kia đón luôn em tên gì em tên là ngọc bích ngọc bích đang làm gì em đang làm cho cô em sản xuất ra mấy đồ của bia hoặc là bạn nói lớn như giọng sâu trầm chứ làm như ờ, ngâm thổ vậy đó sản xuất đồ của bia hiện nay là em đang ở với ai dạ em đang ở với ba má đẹp như thế này mà không có bạn trai thiệt không á <laughs> thiệt để mất công tôi mai mối à Rồi thiệt bỏ mà. người ta tội người ta lắm à <laughs> chắc chắn đúng không dạ đến đây tìm bạn trai đúng không dạ đúng rồi Trời nếu ờ, nếu mà em có bạn trai rồi em em đâu đến đây nữa vậy thì em muốn bạn trai của mình là người như thế nào thiệt thà và ờ, vui tính bây giờ bạn trai nhỏ tuổi hơn em chịu không nãy giờ chị hỏi em bao nhiêu em cũng không chịu hết trơn nhỏ hơn em mà nhìn mặt già cũng được <laughs> tuổi tác em mặt già hả ăn thua là cái mặt thôi đúng không <laughs> dạ. rồi anh làm nghề xây dựng thường đi nhiều công trình đúng không dạ rồi quen rất là nhiều chủ nhà đúng không dạ rồi chủ nhà có nhiều cô gái rất là xinh đẹp đúng không dạ có quen rất nhiều cô gái luôn đúng không dạ không anh lừa hàng tao hoài như lừa phanh <laughs> ủa lý do tại sao vậy tại vì ờ, công việc của em nó là cao độ nên chỉ tập trung về công việc là chính Có giờ ờ, có ờ, mối tình nào chưa dạ có anh với em đẹp trai vậy không có được hay quá mấy mối tình rồi ba bốn vậy anh dạ. mối tình à, mới nhất đây đi coi như cách này một năm mà em không quen ai hồi nay hiếu nghĩa nói là hiếu nghĩa nói bao nhiêu tuổi chị không nghe rõ 32 tuổi 32 hả bây giờ nếu mà bạn gái lớn tuổi hơn mình được không cái vấn đề tuổi tác thì em cũng không quan trọng nhưng mà nó trên lệch một và hai tuổi thôi Chênh lệch một hai tuổi không thôi quan trọng dạ. mà chênh lệch một hai tuổi tôi Hôm nay ba sáu ba sáu được không? Thì cái đó thì để em suy nghĩ à. Không suy nghĩ vậy nói luôn được không? Để tôi biết không? Được tôi, tôi mới cho nhìn à. mặt còn không được thôi chứ phụ nữ người ta mà mình coi à. mình chê người ta còn nghĩ không được là thôi không gặp luôn <laughs> Hả? Đồng ý không? Dạ được anh Chắc được rồi nhá Dạ Em thời gian rảnh đổi em làm gì? Thời gian rảnh đổi em không làm gì Em chỉ chở mắt đi chơi thầy nào Cái gì sướng vậy? Dạ à, Đi với má không à? Dạ Má có khó tính lắm không? Dạ không má dễ tính má có nói là con à, kiếm à, chồng là con kiếm người như thế nào như thế nào không dạ má nói là uh, nhớ tìm chồng là phải có công công việc làm ổn định à. biết lo lắng cho mình là được rồi à, chứ không có đưa ra yêu cầu tánh tình sao hay là vóc dáng sao rồi gì hết trơn hả dạ mình má nói là cái tính tình là vui vẻ được rồi đừng có giả trưởng quá dạ, cái tiêu chuẩn bằng bạn gái của anh như thế nào em không dám đòi hỏi cao quá anh à phải năm điểm thôi 5 điểm thôi hả? Dạ. Đơn giản vậy. Và thích người ờ, phụ nữ là năng động sáng tạo hay là người phụ nữ lúc nào cũng ở nhà lo cho chồng cho con hết? Em thích một người phụ nữ anh là năng động. Năng động. Dạ. Anh Lệ tức là mạo hiểm đại đúng không? Dạ. Mạo hiểm luôn. Dạ. Ủa tại sao vậy? Em thích kinh doanh lắm anh. Ừ. Nếu mà có một người vợ mà trùng cái ý của em thì tốt. Rồi không thích người bạn đời của mình về những cái gì? Ghét nhất là em ở giờ gái ừ. ở dơ kỳ lắm nha Có gì có gặp gái nào ở dơ chưa dạ chưa <laughs> giờ gặp đó à, em em có thích kinh doanh không em thích kinh doanh rất là thích kinh doanh dạ dạ bây giờ em có đã sẵn sàng để chuẩn bị lập gia đình chưa gia đình có hối thúc gì chưa dạ có ba ba em thôi chứ má thì chưa nói gì hết má dạ. chưa muốn gả gái đúng không dạ. <laughs> bây giờ nếu như mà mình chọn được đối tượng rồi về ba má mình không đồng ý thì sao mình vẫn đồng ý là được rồi nên dạ, em thích cái mẫu người bạn trai <laughs> áo mặc sao qua khỏi quần im <laughs> Ủa, ba má em khó không dạ không ba má em dễ dễ hả nhưng mà thí dụ ba má không chịu cũng cũng chịu luôn hả dạ hạnh phúc do mình thôi chứ không phải do ba má mình rủ ba má giận rồi từ em luôn sao nếu mà ba má không chịu thì mình cứ thuyết thuyết phục vậy là muốn chồng quá không nội ơi <laughs> thuyết phục cho bằng được luôn mà giờ cái em có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không hay là những cái điểm này em không thích về người bạn trai của mình thì em không thích con trai là quá keo kiệt quá với ờ, em muốn thích con trai bận quần tây không thích con trai bận quần tây trời ơi gì vậy may quá tôi bắt cái hình nền tôi đi bên đây bận quần tây quá em chào chị trời ơi may quá cái quần tây này may hồi nào vậy <laughs> quần jean tây đâu có chữ nào ghi chữ quần jean đâu mạc mạc hả tôi mới chặt bên kia chút xíu làm gì mà mà không có bắt nhịp được gì hết trơn nó thật tình mà vì sao dắt cái mắt kiến ra đó dạ nãy định gửi vô xe mà quên sao không đeo vô đen sáng <laughs> ủa anh làm công việc gì mà đen quá vậy đen đen đẹp gì đâu tôi chưa nói xấu mà đen tự nhiên tôi hỏi đen đen cho nó mạnh mẽ đúng mà có mạnh không dạ có cái đó từ từ mới biết được nha <laughs> được rất là rắn rỏi đẹp trai ú anh rắn rỏi đàn ông không, gì có hoài vậy có rồi mà không phải tôi tức cái vụ mà tự nhiên sao không thích con trai mặc quần tây là sao mặc quần gì kệ ta chứ sao vậy bận quần tây nhìn nhìn nó lớn tuổi quá trời đất ơi quần tây có gì đâu lớn tuổi không lẽ mấy người mặc quần tây là người ta gì lớn tuổi hết trơn luôn hả <laughs> suy nghĩ gì lạ ta ờ. em thích gái không thích gái mặc quần gì <laughs> bạn gái em ăn mặc nào phải men mới được phải men tức là không thích gái mặc váy men là phải mặc quần quần, quần tây quần jean này dạ, kia đúng rồi đúng rồi đúng không dạ. tại vì em ăn ăn mặc cũng đẹp rồi <laughs> cái gì vậy linh đẹp không đâu ờ, đứng dậy coi ờ, trời không, ơi không muốn nuôi anh đâu không sờ bò lắm mà được thôi thôi được rồi được rồi tôi muốn xỉu luôn rồi để kéo màn lên cho hai người ta tự gặp nhau đi khổ ghê vậy rồi màn đâu kéo lên Trời ơi. chưa biết tuổi cô bên đó nha hỏi thử có nhiêu tuổi chứ đó là ba mươi á ba sáu đó vậy anh làm công việc xây dựng lâu chưa bảy năm rồi Em bao nhiêu tuổi? Em hả? À. <laughs> Trời Đáng rồi, đáng chữ em em bao nhiêu tuổi? 33 Chính xác Vậy là 10 điểm đúng không? quá trẻ luôn quá trẻ luôn bây giờ anh anh anh ở với ai anh đang ở với ông bà già trong thành phố luôn không ở còn duộc nhà em ở đâu dạ nhà em ở sài gòn này sài gòn ở quận nào dạ nhà em ở quận 10 đường nào dạ đường uh, lý tổn à lý tổn hết giờ trước khi mà cái màn kéo xuống á à quên hết giờ là đâu kéo xuống nữa chết mùng anh này anh tự tin quá làm em khớp để em coi em kêu ảnh bằng anh hay kêu ảnh bằng cưng không, giờ không. giờ dẫn cái chương trình bạn muốn hẹn hò tại vì cái thời buổi bây giờ nếu mà một người đàn ông mà không tự tin không bản ảnh thì em nghĩ không làm gì được từ bữa dẫn chương trình bạn muốn hẹn hò anh giờ chưa thấy cái bạn trai nào nói chuyện bạn gái phong cách tự tin như anh em đã chuẩn rồi không cần phải chỉnh luôn có điều anh khiêm tốt sao trời ơi để tôi khen được rồi bắt tay tôi khen mình kỳ được ra cái này được nè rồi bây giờ đưa tay ra phía sau thành ghế Chúng ta sẽ có ba khắc điểm một hai bấm bấm lúc nào anh rồi rồi được chưa vậy rồi được cái nút dạ, chưa rồi, dạ, rồi. Dạ. một hai ba rất là tự tin và rất là bản lĩnh xin mời hai bạn rất là đẹp đôi luôn sao anh dạ cảm giác thế nào vậy nắm tay nhau đi chứ còn em thì bình thường ủa chưa có cảm giác gì chưa hả không em mà, mà <laughs> không có cái gì đâu bình thường à anh bên ơi ủa làm sao bình sao rất là hạnh phúc anh à hả thấy người đẹp cười tươi không <laughs> à tươi nói vậy thấy người nào đẹp như vậy chưa dạ cũng có anh em nhiều lắm cái gãi hoài vậy đó đâu anh làm em mắc cỡ đứng kế bạn gái đừng có gái gì nữa nha <laughs> giờ nắm tay coi bạn lĩnh gì chứ rung lắm đó nắm tay nắm tay chứ không phải gãi ông giữ cái tay nha ông nói bình thường mà thấy ông rung trời thấy bản lĩnh gì thôi chứ rung à, lắm ờ, rung, rung ở trong bụng đúng rồi à. giả bộ tôi bản lĩnh chứ trời ơi tay biết nhét đâu cái gì hoài hàng chỉ cái mò mà quần trời nó mò hết trơn ờ, chúc mừng các bạn vậy là các bạn đã quyết định hẹn Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Anh Thư Dạ em 28 tuổi Mình đang công tác ở đâu? À, em hiện tại em đang làm ờ, quản lý dự án của công ty truyền thông online Anh Thư 28 tuổi sẽ gặp chàng trai bao nhiêu tuổi đây? Xin mời! mời bạn dạ bạn tên là gì dạ em là sinh ạ lương trường sinh bạn dạ. bao nhiêu tuổi rồi dạ em 26 à, tuổi ạ bạn nãy có nghe bên uh, kia giới thiệu chưa dạ em nghe rồi ạ 28 tuổi dạ bạn nghĩ thế nào về tình yêu mà chúng ta có cái sự so sánh giữa tuổi tác cái sở thích của em là em thích yêu người hơn em vài tuổi Bảy tuổi vài tuổi anh ơi vài tuổi hả <laughs> dạ cái lý do tại sao mà thích yêu người hơn mình vài tuổi quan điểm thì các cụ nói rồi là có phúc thì mới lấy được vợ già Ờ. Vừa sạch cửa nhà mà lại dẻo cơm canh <laughs> Ê, còn anh Thư bạn nghĩ sao về cái tuổi tác ở trong tình yêu em cũng chia sẻ với chị luôn là trước giờ đa số là em ít khi nào gặp được bạn cùng tuổi một là em sẽ gặp hồng hà nhi <laughs> hai là gặp ngô mà dương có thêm bà la sát trong cái buổi ờ, hẹn hò hôm nay thì bây giờ quyền linh với các tường làm mai mối cho bạn một người bạn trai bên kia nhỏ hơn bạn 2 tuổi thì ờ, bạn có suy nghĩ gì về điều này về tuổi tác thì em cũng không có quan trọng lắm nhưng ừ. mà em cần người bạn trai đó là phải ờ, nhìn chững chạc nhìn tương xứng với em à, nghe bạn bên kia nói cần một bạn trai chững chạc bạn có đáp ứng được chưa em nghĩ cái này chắc là đủ rồi anh ạ tao hứa tin giờ bạn thích điều gì ở người phụ nữ thì em không có yêu cầu gì cao cả chỉ cần biết nấu ăn hiền hiền một chút còn bên dạ. kia hơi dữ á không liên quan rồi bên đây lắc đầu rồi anh thư có biết nấu ăn không biết nấu nhưng mà nấu khá ít món ăn nhưng mà nấu là đa số là mọi người ăn sẽ khen ngon ăn sẽ khen ngon có nghĩa là không làm thôi làm là chất lượng dạ, dạ, đúng rồi. mình thấy bạn là một người rất là cá tính bây giờ mình hỏi này bạn không sợ là nếu mình quen cái người nhỏ tuổi hơn mình sẽ già hơn người ta trước sao em nghĩ là tới cái độ tuổi của em cho tới khoảng 10 năm nữa thì khuôn mặt của em cũng sẽ như vậy nó không thay đổi nhiều nên là em nghĩ là em vẫn tự tin rồi trên 10 năm sau nữa thì cái chuyện đó hậu xét à, lúc đó thì à, bạn đó thì cũng già tương đương rồi nên là cũng không có lo <laughs> không có đâu em anh, anh em thấy anh Quyền Linh trong tuổi anh rất là già năm nay anh sáu mấy rồi đó mà cái mặt ảnh rất, rất là trẻ như là mới có 35 thôi đàn ông họ rất là lâu trẻ à, lâu già phụ nữ mình mới là mau già em à em phải coi chừng lại cái điểm này nghe chứ chị sợ là không có ổn đâu đó em thấy ổn ờ, em em em thấy ổn đấy à, anh thư thường thấy bạn rất tự tin về bản thân mà thường những người như vậy thì họ thường hay lập kế hoạch cho cuộc sống của họ sau này trước yeah. Dạ. bạn có lập cái kế hoạch gì cho cái cuộc đời của bạn sau này không à, dạ có năm nào em cũng uh, có kế hoạch riêng của mình theo từng năm uh, ví dụ là kế hoạch về công việc cũng như là kế hoạch đi du lịch ừ. uh, còn kế hoạch hôn nhân thì em nghĩ là năm này hoặc là năm sau cũng đã đến cái thời điểm rồi chị nghĩ là quá đến rồi đó dạ vậy bây giờ xác định cuối cùng là đối tượng mà em cần tìm là người như thế nào em nghĩ là nếu mà hao hao giống anh huyền quyền linh thì cũng cũng tốt có <laughs> nghĩa là anh quyền linh ờ, biết cân đối giữa công việc với lại gia đình thì em nghĩ là đó là một cái mẫu người mà ờ, không không chỉ riêng em mà các bạn nữ là đa số đa số là đều mong muốn như vậy hay tóm, quá tóm lại là mẫu người lý tưởng là anh quyền linh đó anh hạnh phúc quá anh ráng em làm mai mối nha quá hạnh phúc luôn bữa nay có một ờ, cô gái nói về anh hạnh phúc quá em thấy em giống anh được phần nào thì em nói đi lát nữa hả lát nữa cho em mời anh cà phê em học hỏi thêm nhé à, <laughs> ờ, quê chính là em là ở đâu dạ em ở thái bình ạ thái bình em vào thành phố hồ chí minh lâu chưa dạ được uh, tròn gần tròn 6 tháng rồi 6 tháng à dạ vậy thì em đang ở trọ à dạ em ở cùng với anh chị có nhà trong đây luôn nhà bác à ở nhà bác dạ. đây luôn và một kế hoạch khi lấy vợ thì chúng ta sẽ như thế nào chắc chắn nó phải ở riêng rồi nhưng mà ừ. có một cái quỹ nào đó để tự tự lập chưa dạ cũng có rồi anh ạ có rồi đúng không rồi vậy là ổn định rồi hay quá rồi đó xong thư này cái công việc chính mà bạn đang làm á bạn nói cụ thể hơn là bạn làm sao giờ dạ, hiện tại em đang làm uh, trưởng phòng quản lý dự án của bên công ty truyền thông á dạ đó dạ, truyền thông online thần tượng của à... em xuất hiện bên kia đó hello <laughs> cảm ơn em đã nói những cái điều tốt đẹp về anh dạ. và anh nghĩ rằng hôm nay sẽ có những điều tốt đẹp đến với em em cảm ơn anh chàng bên đây dễ thương lắm không ờ, à. đừng có quảng cáo phải không. tôi phải nhìn mặt tôi mới biết không, được nó thật cũng giống giống anh vậy đó ha nhưng mà thấy bên đây sao anh nhìn nãy giờ là khỏi phải nói anh không có hỏi điều gì biết là không có điều gì để hỏi rồi anh giờ bỏ đi để nói riêng cái chuyện cái nữa là người ta qua ta coi bạn ờ, có cần người đàn ông của bạn về ngoại hình không tại vì em cũng hơi cao nên là em cũng yêu cầu bạn nam phải cao trên mét bảy rồi Chắc cũng khoảng 65 tới 70 kg Được được Xin Rồi trên 1 mét 7 ha. ha Mập mập chút xíu ha à, Tròn trịa có da có thịt nha Dạ Mặt mày giống anh Quyền Linh Dạ dạ cũng được Trời quá được đi chứ chị còn muốn nó đây hút với em Ờ Anh Quyền Linh mà mới nói cũng được phải không? À. Rồi, Chào em, em đứng lên chị coi em cao bao nhiêu Em được 1m68 rồi chị ạ Thiếu vài phân ha Nhưng em đủ cân ạ Đủ cân Bao nhiêu ký? Em 65 ạ dạ cũng được thế mai mốt lập nghiệp mình ở sài gòn luôn hay là mình về quê em hợp với sài gòn em vào 6 tháng mà em tăng được 5 cân mình chắc là em em vào nếu em ở năm em tăng 10 cân là coi như xong luôn Rồi đợt này cũng phải hãm dần rồi chị đúng rồi phải hãm bớt lại như vậy là chuẩn rồi đừng có tăng nữa nha dạ. cũng được gì quá được đi chứ <laughs> rồi để chị về chị nói tốt vài câu chị là chị thấy không được <laughs> chị không thích người cận thị để mất kiến rồi thôi hồi hộp có kéo màn đi cho ta gặp mặt đi để người ta người ta người ta chưa có nói hết có nhiều lúc mà nó nhạy cảm mà mắt kiến nó khó chịu lắm kiến mắt mới chuyện đó ý của tôi tôi không thích tôi có quyền nhưng mà biết đâu anh không thích thì sao là đối với với mọi người á giọng nói miền nam rất, rất là ngọt ngào đấy như cô gái bên đấy còn á đối với những người phụ nữ trong nam này cũng nghe giọng bắc cũng ngọt ngào lắm thành ra là hai bên hai cái ngọt lại với nhau thì nó còn ngọt dữ dội nữa ha rồi, rồi. bây giờ cho hai bạn gặp mặt nhau để biết là được hay không được kéo màn lên chúng ta sẽ có hai phút đối diện với nhau hai phút bắt đầu kế hoạch 5 năm của anh là gì xây nhà cưới vợ và nuôi con ăn học hỏi em đi hỏi đi bởi vì nào đúng hay không không biết hỏi gì nữa tất nhiên là cái về cái vấn đề thì mình sẽ chắc là ờ, sẽ có nằm trong cái uh, ờ, hình mẫu mà trước đúng đó rồi, là cái chuyện đã... yêu đương đi cũng cũng, cũng như, như như trong như mà trong tưởng tượng của anh như này là là đạt chuẩn rồi đó Đâu, ờ, anh thích những người mà nhìn có một cái gì đó như em là gì mặn mà trời cảm ơn <laughs> tiếp đi tiếp đi tấn công đi em thấy bạn nam hơi lép vế rồi đó trời ơi trời ơi sao trời ơi lý do gì mà anh lại nghĩ là sẽ quen với một người ờ, lớn hơn tuổi có thể không không hợp với những người bằng tuổi hoặc là kém tuổi chắc có thể là anh già dặn hơn những người đó có thể mình do mình đi làm sớm rồi hay là sau đó thì mình thích những người hơn tuổi mình cần cái sự chín chắn đã xác định là nó phải rõ ràng không có chơi bời rồi cái này thế kia nó rất là mất thời gian về cơ cơ bản như thế thì em ok chưa đúng không <laughs> hỏi phải coi có mình miền nam miền bắc đó có thích không có thích gái miền nam mình không chắc chắn rồi chị ơi anh là vì là thích gái miền nam nên anh mới vào nam làm nghiệp đó rồi tôi hỏi giùm chi vậy trời luôn còn gì nữa nhanh đi em trời ơi hết ba mươi giây nữa hỏi giây nữa thôi nhanh lên sau buổi hẹn này thì anh mời em đi cà phê có được không à, hoàn toàn sẵn sàng lúc đó mình tìm hiểu nó kỹ hơn đúng không Thế dạ bây giờ ngồi đây nói chuyện riêng tư mà có nhiều người quá nhưng mà nhưng mà người ta lớn tuổi 2 tuổi đó kia bằng chị nha không anh sao lại thế được con gái là hơn dăm ba tuổi vẫn là phận em mà anh rồi chuẩn hết giờ bây giờ chúng ta sẽ có ba khắc đếm nếu ta đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút còn nếu không đồng ý thì chúng ta không bấm nút một hai và ba hết thời gian mời bạn wow bạn nữ Chào uh, nha. bạn nữ không có bấm không có bấm nút dạ bạn nghĩ sao em nghĩ là bình thường thôi có thể em không phù hợp với tiêu chí của bạn nữ không có bấm nút trước mấy giây thôi còn sau đó bấm <laughs> tại sao bạn lại chọn ờ, bạn nam thấy hình à. như là à. chưa có hợp lắm đó nha chưa hợp lắm ờ, nhưng mà em nghĩ là có thể ờ, kết nối và trao đổi thông tin sau cái buổi ờ, gặp gỡ này thì em nghĩ còn nhiều cái em cần khai thác thêm chị đùa với em thế thôi dạ. mình nắm Đó. tay làm quen cái dạ nắm tay đừng nhau rồi thấy chưa không không phải không phải bắt tay à, đấy đấy đấy nắm thế nha chúng ta dạ. sẽ cảm nhận những cái ấm áp với buổi đầu tiên gặp mặt chúc hai bạn sẽ có nhiều may mắn và sẽ hiểu hơn trong cuộc sống và biết đâu cái chặng đường phía trước hai người sẽ đi chung ăn chung và xài tiền chung <laughs> chúng ta sẽ à, đến với chàng trai thứ mai chào bạn chào bạn dạ, dạ. dễ thương quá ghét trời cười tươi ghê nha thấy ghét kìa gì vậy lên cười hoài luôn hả dạ nó chơi chứ ngồi mòn ngồi với bạn mướp ma mướp miếp mỉm mỉm mập mạp mê mé trời ơi tóc dễ thương nữa tóc là quan tự nhiên hả bạn dạ bạn tên gì dạ em tên là thuận nguyên thuận nguyên dạ. bao nhiêu tuổi 26 26 thuận nguyên dễ thương lắm các tường ơi rồi để đó đi từ từ và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước wow. Mời em ngồi Ủa cái gì mà lĩnh kỉnh nhiều thứ quá vậy nè Chào chị Cát Tường à. Chào anh Nguyên Linh Chào em Chào tất cả mọi người à, Hôm nay em tới đây em có hoa tặng chị Ồ tặng chị đó hả dạ. Cảm ơn em nhiều nha à, Em có bánh tặng mọi người Ồ, oh, hôm nay à, này tặng chương trình ha Cái này à, Nhiều lọc quá Em vừa kinh doanh luôn À, vừa kinh doanh luôn ha Là em làm luôn hả? Dạ mẹ làm À, rồi em có biết làm không? Dạ biết À, mình phụ mẹ làm hết rồi Cảm ơn bạn rất là nhiều Trước tiên là bạn tên là gì nè? Dạ em tên là Mỹ Anh Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương Mình đang làm công việc gì? Hiện em đang làm kế toán bên nhà hàng tiệc cưới Công việc làm thêm của em là em bán bánh ít cho mẹ Mỹ Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 28 tuổi Bà 28 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Theo thật của em á là sinh năm 87 À. Nhưng mà khai sinh là là khai sinh năm 88 Nếu 88 thì mới có 26 ờ, sụp nhiên nói 28 Mình phải muốn mình trẻ hơn chứ đâu có ai là phụ nữ mà đi khai cho tuổi lớn hơn chi vậy trời Tính tuổi mụ nữa chị Trời đất ơi không có được thì là mới có 26 tuổi thôi nói chung mà đừng có đi sâu vô tuổi nữa tuổi tác không quan trọng trong tình yêu đâu bây giờ mình cứ hỏi về tâm lý chọn người thế nào thôi đúng rồi à. bây giờ bạn uh, xác định đến với chương trình là mình tìm bạn uh, để mà yêu đương hay là mình đi đến hôn nhân luôn à, nếu được thì đi đến hôn nhân nếu luôn. được vậy thì như thế nào mới là được tính tình thì uh, phải hợp với em tính em á uh, người ta mới tiếp xúc á người ta nhận xét rất là đanh đá mình ra không thích phải không nhưng rồi. mà thực chất là em không có đanh đá hôm nay uh, bạn đến đây với một cái cảm giác như thế nào mong muốn là tìm được cái người thích hợp hồi đó giờ bạn có đi tìm chưa dạ cũng có có gặp bao giờ người gần gần thích hợp với mình chưa cũng có một mối tình bao nhiêu lâu dạ cũng hai năm rồi hai dạ, năm dạ. vừa qua là bạn chưa tìm được ai dạ em cũng có thấy nhiều bạn gái nhưng mà em cái tính cách của họ không hợp với em tính cách như thế nào là không hợp với em hơi à, đánh đá à đinh đánh đá không thích đánh đá dạ. bởi tính cách bạn hiền đúng không dạ rồi bạn thích như thế nào hiền uh, năng động chút điên à. hoàng cái cái người đàn ông của mình là người như thế nào em nghe người ta nói á đàn ông mà đẹp trai á thì không chung tình giống anh Quyền Linh vậy đó <laughs> ai nói ai nói vậy rồi rồi Hả? tiếp tiếp mà đàn ông chung tình á thì không đẹp trai mà đàn ông chung tình mà đẹp trai á có vợ hết rồi <laughs> rồi tiếp tiếp mà đàn ông á chung tình mà đẹp trai mà không có vợ á thì không có đẹp gái đó <laughs> là được rốt cuộc vậy bạn muốn lấy người đàn ông nào nhìn mặt mày cho sáng láng xí tướng người phải vạm vỡ xí rồi rồi ngon bên đây ngon này sáng mà láng o luôn vạm vỡ luôn ôm em á thì uh, mặt em sẽ ngang ngực thì rất là tốt có nghĩa là người đó phải cao hơn em mình đó cao một mét mấy vậy mấy chín mấy tám mươi đó chắc được chắc được vậy nãy giờ bên kia nói vậy bạn có thấy mình mình hợp ý bên kia chưa nói cũng hợp đấy chứ mình hợp bên đó hả <laughs> dạ tám mươi phần trăm tám mươi phần trăm dạ còn những gì mình chưa đáp ứng được bạn có thể nói ra luôn có cái điều mà bạn nữ bên kia đánh đá nhưng mà có thể cái đó là về tìm hiểu sao cái đó là người ta nói người ngoài nhìn vô tưởng như vậy thôi à, nhưng thật à, ra dạ. là em không có đánh đá sở thích của bạn là gì em thích đi du lịch bụi á em thích đi à, cảm nhận cuộc sống thường mình đi là mình đi với ai em đi một mình đi một mình tháng trước em đi một từ bình định em ra đà nẵng huế hội an nghệ an Hà Tĩnh rồi ra ngoài Hà Nội rồi bay ngược vô Sài Gòn con gái một thân một mình đi một mình mười mấy ngày ngoài đường vậy đó đi hết điểm này qua điểm khác dạ Ồ đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không các bạn? À, qua chuyến đi này em thấy cuộc sống rất là nhiều người tốt Tại vì em nghe các bạn trẻ nói cuộc sống này sao chán trường này nọ nhưng mà em đi rất là thú vị Đi chơi mười mấy ngày vậy rồi có khi nào nhậu nhạt gì không? Em á là rất thích nhậu Trời ơi, nhìn nhỏ nhoi vậy mà rất thích nhậu Dạ Nhậu được nhiều không? Mấy chai? Nhiều lắm chị Mấy chai Thử coi có ngang hàng với chị được không 14 lon 33 Hả? Thôi tôi xin. <laughs> mười bốn lon 33 em là cao thủ Trời ơi Giờ bây giờ em có thích bạn trai em biết nhậu không? Tốt nhất là nên biết nhậu Thôi để tôi coi mặt qua đây coi Wow Nặng dữ Không được rồi Thôi biết nhậu không? Biết nhậu không? <clears throat> Dạ biết Bụng này bụng bia nè Mấy chai à. Đừng có nói thách lon đó. Đừng có nói thách Nói thử thật đi rồi về mình luyện thêm dạ hai ba chai <laughs> nhưng mà bạn nghe bạn nữ bên kia nhậu gì bạn có lo lắng gì không thì bạn nữ bên kia nếu mà nhậu không được thì em nhậu giùm nhậu giùm người ta uống 14 chai chú uống có hai ba chai mà chú đòi nhậu giùm là giùm sao chú tự tin quá à nhậu giùm là nhậu giùm sao em thấy ờ, bạn nữ mà xỉn rồi đó thì em sẽ tiếp tế tiếp tế thì sao kêu bạn nó nghĩ là em nhậu tiếp ờ chứ đừng có thấy người ta xỉn cho mình dở trò sầm sỡ nha Ê. Dạ không ai kỳ vậy bà ta mặt hiền gì nói không, kỳ vậy tôi nghi lắm ai nói hiền trời ơi coi kìa coi tóc quăng vậy mà kêu bằng hiền có đâu ha trời đánh giá người ta qua tóc sao được để anh, anh, anh sao thôi tôi không thích chào anh chào em trời đất ơi làm lúc 14 lon vậy đó hả <laughs> anh không hiểu tại sao thường á phụ nữ thích lấy chồng là không có nhậu mà tự nhiên em thích lấy chồng nhậu là sao anh không hiểu à đàn ông mà không biết nhậu á hay lúc buồn hay lúc bị stress á sẽ đi tìm cái khác trời đất ơi đâu có phải vậy em anh có nó biết nhậu anh có tiệm gì đâu anh tiệm gì sao tao biết được nghĩ là sai lầm á lấy chồng mà chồng không nhậu là mừng chứ sao mà phải lấy chồng là nhậu là sao thôi nhưng mà phải nhậu phải, phải nhậu, nhậu. đúng rồi. em phải nhậu hả bắt tay với em chị đồng ý quan điểm đó rồi, nhậu nó mới vui vậy nó mới vui rồi rủ rồi chồng nhậu chồng xỉn lên nhậu hoài vậy hai chồng nhậu hết rồi ai lo con cái ủa dạ không anh nhậu này là nhậu có văn hóa nhậu có văn hóa là sao hay chưa là có nghĩa là mình nhậu mình giảm stress chứ không phải là mình nhậu là mình bét nhè nhưng mà nhậu riết có ghiền rồi sao nó không có ghiền sao em biết không ghiền tại vì con người mình phải tự điều tiết được bản thân mình à hay ha điều tiết ha chữ điều tiết này được nè chứ không điều tiết là mệt lắm nha ai giống như anh đâu mà từ lưa không biết điều tiết đi về đi ủa làm gì tôi biết điều tiết tôi điều tiết dữ lắm luôn rồi đó chứ không nãy giờ tôi bực mình cái chuyện mà ờ, lấy lấy chồng là khoái chồng nhậu quá nha em thấy con gái nhậu quá em có sợ không hơi hơi sợ hơi sợ gì quá sợ luôn chứ giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau được chưa lên? nhìn đi rồi kéo màn lên đó bên đây mỏng manh bên đây có về thể là che chở đây được rồi đó lần đầu tiên thì mình à, có món quà mình gửi cho bạn ờ cảm ơn bạn mình cũng có quà cho bạn cảm ơn bạn bạn à, bây giờ bạn làm ở đây luôn hay làm ở đâu đúng rồi mình làm bên à, phú nhuận vậy thấy cuối tuần bạn có thời gian rảnh để đi chơi với mình không à, thường ấy thì công việc của mình làm bên tiệc cưới mình phải làm thứ bảy chủ nhật nhưng mà không sao ví dụ như mà tiến tới thì sắp xếp được hết tính mình rất là thẳng nếu như bạn chấp nhận thì ờ, chấp nhận không thì thôi ngay lúc đầu thôi à. mình hỏi bạn vậy nha theo kế hoạch của mình á năm nay mình cưới có nghĩa là trong vòng 3 tháng hoặc là 5 năm sau mình cưới nếu như quen nhau thì bạn chấp nhận không mình cảm thấy à, bạn nói vậy hình như bạn đang tính cái đường dài của mình rất là gì đúng rồi tại vì mình tới đây là mình cũng xác định là mình tính đường dài mà nhưng mà thôi mình tính đường ngắn đi tối nay bạn rảnh không tới ngày <laughs> bạn rảnh thì mình rảnh à cái trời thằng này nó trả lời bực ghê luôn ta không có yes no mà nó cứ toàn đi lầm vòng không mình tức chết đi trời ơi trời tối nay có thích đi nhậu với mình không à, ai trả tiền trời ai trả tiền <laughs> tiền thì mai trả tối nay hai đứa đi nhậu đi chị danh quyền linh trả tiền đi không nói thật chứ à, đi ăn thì mình sẽ trả tiền tính mình á là ban đầu chưa quen á thì tiền ai nấy xài mà sau khi quen ấy, thì mình chi tiêu phải cho tiết kiệm hợp lý ví dụ mình thương một người á, là mình phải lo lắng dùm cho cho người ta nữa chứ mình không thuộc dạng phụ nữ là xài phung phí nên là bạn an tâm phần đó rồi hết giờ rồi đó hiểu rồi đó chúng ta sẽ có ba khắc đếm mời các bạn đặt tay vào nút bấm và bây giờ ba tiếng đếm bắt đầu một bạn đừng có nói tôi tại vì bạn thích tối nay đi nhậu nên bạn đồng ý chọn chàng trai bên kia nha vì dạ không phải tại vì khi mà quyết định tới chương trình này là bất cứ trường hợp gì em cũng bấm nút lý do tại vì em là một người uh, dễ thương mà luôn queo khăm tất cả mọi người mc đứng hình tôi đứng hình luôn còn bạn trai tại sao bạn lại đồng ý chọn bạn, ờ, ờ, bạn gái bạn ấy rất là dễ thương à nói chung hai bạn này rất là hợp nhau ở chỗ mỗi người đeo mắt kiến giống nhau đừng có nghĩ lớn thôi sao cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn có những trải nghiệm thật là thú vị trong cái con đường tìm hiểu lẫn nhau